nhưng mà cái gì cũng vậy thôi dương nguyễn có thể bỏ 100 tỷ với điều kiện số tiền nó hợp lý wow. và nó xin ra lời trăm tỷ nhập hàng wow. cũng có gì ông nội trên mạng chém gió lắm nó trời ơi cái này em ra ngoài có mấy triệu bạc kìa nó ăn mẹt nó vào tiền béo đó nó phải triệu bạc mà vô vô sữa đi đúng không cái đó cũng nên nữa mấy bạn sống ở việt nam này á các bạn có tiền á các bạn mua nhà cao các bạn ở cửa rộng các bạn đi xe sang đúng không nhưng mà có một số tình huống á cái xe sang này nó bị đối xử như con chó ghẻ vậy đó thuế vừa cao phí vừa mắc thêm cục tức trong người nữa mà Mercedes ở bên Mỹ bên Úc á, có những cái gara có những cái này nó bảo hành tới 5 năm wow. nó đem về Việt Nam bảo hành có 2 năm vậy nó có hợp lý với tôi không tôi hai năm tôi ở nhà tôi có chạy đâu má à, xin chào các bạn đến với chương trình vlog về xe của anh Duy Nguyễn à, rất vui đứng trước tòa nhà đầu tiên của Duy Nguyễn là BBT quận Bình Tân và chiếc xe thứ hai của Duy Nguyễn rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay làm video là biến đam rồi mệt rồi không đam nữa đó Duy Nguyễn sẽ nói lý do tại sao trên tay Duy Nguyễn có chiếc đỏ dạ, dạ. đũa thần Aladdin hoàn tiền 8% xin hân hạnh tài trợ chương trình này thiệt thôi nghe cho phải quảng cáo giùm thôi nha mấy em cái xe này của anh đó là cái hãng mà gọi là à, gara à, Mercedes ở Võ Văn Kiệt á Võ Văn Kiệt Hasako mới có trả về à, khi một cái bị một cái bệnh là lỗi phao xăng không phần trăm đó mà Duy đã nói trong clip trước rồi xe đang chạy lon ton ngoài đường mở ra thấy kim xăng không phần trăm hết hồn má ơi chết mẹ rồi thằng chó nào hút xăng tao vậy thì bây giờ đó là mẹt trả về không sửa được không sửa được mẹt kêu anh duy là thay nguyên bình tâm cũ thì à, anh duy quyết định là không thay không thay thiết gì đó còn cái lý do tại sao không thay á tí xíu á thì uh, Duy Nguyễn sẽ nói sau bây giờ Duy cầm cái đũa này làm gì cầm cái đũa để sống để chơi một cái trận chơi gọi là mang tính chất trăm triệu bây giờ á bạn hiểu á cái cái kim xăng nó liệt á tức là lúc nào á xăng nó không phần trăm hết bạn hiểu không xăng nó không phần trăm hết và đổ đầy nó không phần trăm bạn đổ lưng nó không phần trăm hết xăng chết mẹ máy giữa đường cũng không phần trăm thì vậy làm sao đây đầu tiên á là muốn đi á là giờ mặc đồ vest com lê rồi vô ắt à nhắc tới đồ vest com lê mới kia mới nhớ anh Duy Nguyễn ơi mặc là bộ vest trắng quyền thoại đi cái nói thôi không cần đâu giờ tao mệt quá tao mới tập xong tao à, mồ hôi mồ kê rồi tao lưa hết rồi miếng thái đồ lắm <laughs> đầu tiên muốn đi chơi các bạn sẽ làm theo những bước sau đây mở cái bình xăng ra đúng không dặn cái nắp xăng ra cầm cái đũa này nè chọt vô chọt vô đo xăng thí dụ như đầu tiên mình đổ đầy bình đi mình phải đổ đầy bình nó nó nó nó nó nó tới mức này đúng không thì mà nó tới mức này là gần hết rồi đó phải đổ hoặc là tới an toàn tới mức này là đổ canh đi đúng không phải phải chọt nhưng mà không phải là ngày nào cũng chọt mà nó phải kết hợp thêm một cái gọi là tờ giấy A4 trên tờ giấy A4 ghi ngày ghi số km đúng chưa ghi tình trạng xăng ước lượng hiểu chưa thí dụ như ngày hôm nay đổ đầy bình km là đang là 20 ngàn đó rồi qua ngày hôm sau là thêm ngày rồi km đó là hai hai chục ngàn lẻ mấy cây đó thì mình lấy cái số sau mình trừ số trước nó ra tổng số km km ví dụ bình thường mình chạy chừng 200 cây thì mình đổ còn bây giờ mình chạy mới có 50 cây thì chưa hết đó đó là cách tính và cách mình mình mình sống chung với lũ tại sao tại vì mình ký bo không chịu chi 100 triệu mày chơi vậy đó vậy thì tại sao không chi 100 triệu không phải là được 100 triệu đối với Duy Nguyễn nó lớn ok nhưng mà cái gì cũng vậy thôi Duy Nguyễn có thể bỏ 100 tỷ với điều kiện số tiền nó hợp lý wow. và nó xin ra lời trăm tỷ nhập hàng còn bây giờ tự nhiên bỏ một trăm triệu một cách cực kỳ vô lý tại sao nó vô lý ok gì sao nói thứ nhất tôi không phục phục chỗ nào ok tại sao con mẹ cốc của tôi nằm trong kia kìa đó tôi chạy gấp ba lần mẹt này không bị không bị hư cái phao xăng mà con mẹt này mới bị hư phao xăng đúng không ok các bạn sẽ nói rằng nó xui ờ mẹ chạy chẳng qua mà đổ xăng chùa mà đổ xăng con trịnh sướng ông gì đó ông gì ở sóc trăng á rồi giờ bị hư ok được đúng không được nhưng mà tại sao sớm không hư muộn không hư mà tôi mới bị quất vô đít cái bóp rồi nằm ở trong hãng mẹt hơn tháng đúng không về bàn giao cho mình bị hư đó nó có nhiều cái đó mình suy nghĩ lắm ok tiếp tục vậy thì tại sao hư cái phao xăng thôi đó mà bắt tôi thay nguyên cái bình cái phao xăng có mấy triệu có mấy triệu à đó mà bây giờ á hãng mẹt nói rằng á hãng mẹt không có nhập cái phao không có nhập cái phao xăng không có bán đi cái phao xăng ông thay nguyễn bình đi vậy là hãng mẹt đúng hay là sai đúng hay sai không biết không biết thì tình huống nó là như vậy vậy thì bây giờ đó Duy Nguyễn đem xe về nhà luôn chạy luôn cũng chạy chừng nào hơn <laughs> xe bỏ wow chứ còn ờ, ờ, không có ờ, cái giải pháp đó là là là là chú định nhan <laughs> đó tiếp theo á là đầu tiên đó là thử thách tay nghề của cộng đồng kỹ sư Việt Nam coi có ai sửa được hay không nếu mà có người sửa được chứng tỏ mẹt dở mà đồng ý tôi không mình chỉ là khách hàng thôi nha mình không khịa nha các bạn đó ví dụ như ờ, hãng mạc nó từ chối rồi bệnh này em sao được bệnh này em thay thôi thì bây giờ đó đem về mạc 7 tỷ của tôi đó ông kỹ sư a kỹ sư b kỹ sư c gì đó ông bán đồ ông sửa được vậy lòi là cái gì ủa tại sao người ta có bán phao xăng mà mày không bán đúng không em ủa cũng bán phao xăng của mạc vậy chứ phải cái bình xăng không đúng không em vậy thì tại sao ở ngoài nó bán phao xăng mà trong hãng mày không bán nó mai mà chơi khách hàng không đúng không đó là cái nhất cái thứ hai nữa giả sử như không trên đời thì không có cái phao xăng đó luôn đúng không trên đời thì không có phao xăng đó luôn ở nguyên lãnh thổ Việt Nam mình chỉ ép diện tích 330 ngàn mét vuông và hàng hàng triệu mét vuông bờ biển ok không có pha xăng đó luôn thì á cậu liên hệ mấy bà chị bên Đức ra bên bển luôn ra bên Germany luôn đó để coi cái bên bển có bán phao xăng không ship về luôn thế nhiều đóng chơi luôn á rồi xong rồi đem cái cái cái phao xăng đó ra kiếm mấy kỹ sư ờ, tay nghề xịn xịn sò đó mấy gara đó anh anh thay giùm em đi anh thay giùm em đi vì thứ điều nó đến gì cái điều nó là thằng mẹ việt nam cửa bắp luôn đúng không thí dụ như trên thế giới á nó không có cái phao xăng đó thì thằng mẹ việt nam đúng đó còn trên thế giới có cái phao xăng đó tại sao mẹ việt nam không có có phải mày chơi khách hàng việt nam không đúng không đúng like đi mấy em đó các bạn nói rằng ừ anh không khiếu nại mẹ anh không khiếu nại này cái thứ ở đây chưa có gì để khiếu nại cả bạn hình dung không ở đây chỉ là chẳng qua là ừ xe tao bị hư tao quăng ra mày mày từ chối dịch vụ sớm nay deny sớm bị nay ok cầm về có gì đâu mà khiếu nại người ta không làm cho mình hôm nay mình khiếu nại mình phải chứng minh được người ta sai cái đã mà mình muốn chứng minh được người ta sai á thì mình phải có những cái quá trình mà nó mang tính chất thuyết phục như nãy giờ duy nói đúng không nếu mà giờ duy tìm hết khắp thế giới tất cả 7 tỷ người trên hành tinh này và kể cả mẹ thị trường bên đức Stuttgart này nọ kia nó không có được linh kiện cung ứng thì đó mạc đúng đúng không thằng mạc đúng thì phải like cho nó chứ ờ giờ lúc đó là sao ngoan ngoãn ờ thôi tao kiểm tra rồi bạn rất đúng bạn là số vịt tốt nhất trên hành tinh xanh này bây giờ bạn mình mang xe lại cho bạn bằng thay 200 triệu mình cũng chịu nữa wow đó là động tiền mình hợp lý còn hiện tại mình chưa xác định rõ ràng là tiền có hợp lý không hợp lý đó và ngược lại qua vấn đề này cũng có nhiều nội trên mạng chém gió lắm nó trời ơi cái này em ra ngoài có mấy triệu bạc kìa má mẹt nó vào tiền béo đó mấy phải triệu bạc mà vô vô sữa đi đúng không cái đó cũng không nên nữa mấy bạn cái gì á mình chắc á thì mình phải làm còn bây giờ á tại sao duy nguyễn làm chuyện này tại vì duy nguyễn á phải là trăm triệu nó lớn hay nó nhỏ nhưng mà đây là một trong những cái kiến thức vào đời mà người có tiền mới có đó thì uh, Duy Nguyễn chia sẻ để cho các bạn các em sau này có gặp tình trạng tương tự đó thì các bạn thấy không có là gì làm lạ hết hoặc là các bạn ờ, không có thể có tiền mua mạc thì các bạn biết ừ trên đời này khi mà nó gặp này gặp này rồi vậy nó nhưng mà một cái xe đó thì nó đâu phải nó có một linh kiện đâu đúng không nó có cả ngàn chục ngàn linh kiện luôn thì hỏng hư bình xăng cũng hư hợp hộp nhố hộp số hộp nhớt hộp này hộp kia tất cả các đều đúng không còn các bạn á có những bạn té nước theo mưa bạn nói ờ mẹ mua xe đức chi rồi này nọ kia xin lỗi bạn nói gì nói xe đức vẫn là bếp nhất trên hành tinh đúng không xe đức vẫn là bếp nhất trên hành tinh không phải chỉ vì một cái vấn đề này mà bạn chơi xe đức đâu được thương hiệu nó gây dựng mà cái này có thể là lỗi do lỗi gara thôi hoặc là lỗi cùng lắm là do lỗi mercedes việt nam thôi không mà tại sao Mercedes Việt Nam có lỗi tại vì thị trường Việt Nam bế đế đúng không bây giờ thị trường bên Mỹ nó khủng bố hơn tao dịch vụ tao tốt hơn thị trường Việt Nam mày mua được mấy chiếc thôi à nên tao thay cái cụm cho nó chắc ăn đúng không tao thay cái cụm cho nó chắc ăn chứ giờ tao thay từng món từng món nó hư nữa là sao đó còn Mỹ đế nó khác nó nên cái gì á cái một một cái sự việc trong xã hội á mình phải nhìn trên nhiều lăng kính nhiều góc độ à, chứ không phải là mình cứ vội vàng rồi quy chụp này nọ kia nhưng mà nói một câu mà nó nằm ở trong đầu của duy á bây giờ và có lẽ trong thời gian gần đó cũng thay đổi á đó là đó sống ở việt nam này á các bạn có tiền á các bạn mua nhà cao wow. các bạn ở cửa rộng các bạn đi xe sang đúng không nhưng mà có một số tình huống á cái xe sang này nó bị đối xử như con chó ghẻ vậy đó đúng không thuế vừa cao phí vừa mắc thêm cục tức trong người nữa hiểu nổi không em nope. tại sao mà mà mà mà mà, mercedes ở bên mỹ bên úc á có những cái gara có những cái này nó bảo hành tới 5 năm wow. có đem về việt nam bảo hành có hai năm vậy nó có hợp lý với tôi không tôi hai năm tôi ở nhà tôi có chạy đâu má đúng không em giờ hai năm chạy chưa được hai chục ngàn cây nữa đúng không tức không tức phun máu luôn chứ đó vậy tại sao ừ nó sẽ nói tại bị abc tại việt nam này xe máy nhiều nè rồi ờ, chạy trong thành phố rồi giật cà bạc giật cà bạc giật cà bạc nó không liên tục nè rồi ờ, ổ gà ổ chó ổ voi tùm lum nè chạy bảo hành 5 năm chết mẹ tao sao mày <laughs> đúng không mà nhìn đường bên mỹ với đường bên úc cơ ờ, nó láng o mà chạy veo veo đâu bị hư đâu nó sẽ nói như vậy nói chung là cộng long không bao giờ thẳng sống trong cái những cái mình cảm thấy bất công nhưng mà không nghĩ là mình tuyệt vọng thôi giờ bán súp kiếm tiền thôi ta bán súp kiếm tiền thì trăm triệu hay hai trăm triệu là chị nhỏ lúc xe vừa về em thấy nó lên tới một trăm phần trăm lận á sếp à, xăng lên trăm phần trăm luôn hả dạ trăm phần trăm luôn anh à cái thằng mạc nó nói anh rồi bây giờ là cái cái phao xăng nó bị khùng nó mới báo hả anh ừ nó nó báo không chính xác nó báo không chính xác lúc này thì nó vậy lúc này nó kia đó nó nói anh vậy đó cái nó kêu anh thay anh nói không mày không thay mà nó, nó còn nói nữa phao xăng nó có hai cái nữa mới ghê chứ làm như phổi vậy đó cái bên trái cái bên phải nó nói cái bên bên phải em đã cố gắng cứu sống bằng hết khả năng của em rồi cái đó nó có tín hiệu thở rồi nó còn cái phao xăng bên trái nó liệt dương luôn rồi mà nói tóm lại nó vẫn kêu anh thay nguyên bình xăng nói chung thì anh cũng chả hiểu vấn đề kỹ thuật của cha con nhà nó ủa anh lúc mẹ nó mới báo nó không có báo một phao xăng hư mà báo hai cái hư luôn anh nói chung nó cũng không nói một hai cái sau này tao hỏi nó mới nói hai cái còn nó nói chung chung là phao xăng hư thôi mà nói chung tới bây giờ nó vẫn kết luận là ờ à, thai nguyên cái bình Đúng không thai nguyên cái bình thế mới mắc cười chứ còn giờ xăng cộ dễ lắm đi đường trường cái vụ từ đây ra đà lạt chắc chắn không hết bình xăng đúng không chắc chắn mấy bình xăng cứ ở sài gòn đổ một phát ra đà lạt đổ một phát chơi vòng vòng đó đi đồi thông hai mộ thung lũng tình yêu gái gú gà gì đó các kiểu nhúng nhảy lết sệt hay nhúng nhảy ờ, mẹt đi hồ tây gì đó xong rồi tới ngày về sài gòn đổ thêm bình nữa chạy đây luôn thử mày coi mày có bị gì không đúng không anh chỉ sợ là giữa chừng nào rút xăng anh thôi nó tại vì mình đang bị liệt dương mà nó rút cái nó cũng không biết luôn xong rồi mình chạy giữa chừng nó hết mẹ xăng giữa đường rồi cấp cứu kiếm thấy mẹ luôn nó chỉ sợ vậy đó không thứ nhất là vụ bảo hiểm anh chưa nói đó bảo hiểm đang anh mấy trăm triệu rồi á có giỡn đâu bảo hiểm xe này á là lúc đầu hơn trăm á càng về sau càng giảm đúng không năm đầu là hơn trăm năm sau chín chục hay gì đó năm thứ ba là tám mươi lăm tám sáu triệu gì đó đó giờ thì có cuộc đời cuộc đời của anh là đổ xăng nha thằng kia nó hỏi tao là ủa anh gì đổ xăng có tắt máy không nó tắt bà nội tao tắt chi vậy tao đổ xăng là tao ngồi trong đó tao dê gái không à cái nhất hoặc là tao ngồi trong đó tao nghe nhạc nó sướng thấy mẹ luôn tắt máy làm chi mình đổ xăng á đổ xăng việt nam á dễ lắm chạy xe rót vô trong cây xăng là thằng cây xăng á nó lùa hết xe máy ra khác vô ra ra ra này ở ờ, mà đổ mà cái mấy chục à xe sang vô xe sang vô đó xong rồi á xong rồi cái mở nắp bình xăng ra xong rồi đại đại xong cái để cái kim vô hỏi anh đổ nhiêu anh đó nói đầy bình 95 em wow. à, cái câu đầy bình 95 phải không đầy bình 95 em xong cái hạ kiến xuống để cho đừng hôi xe đừng cho hôi xe xong rồi cái mình ngồi đó mình run run đổ cái chừng cái hai phút cái đầy bình đó ba đổ cái hai phút cái đầy bình á wow. xong rồi cái lên hỏi nhiêu anh à, dạ triệu sáu ba chục anh triệu bảy khỏi thối dạ em cảm ơn anh à, <laughs> không nhắc tới đổ xăng ở Việt Nam là vua mà trúng xăng giả không tao không biết nha hên xui luôn thằng bà hổm mẹt nó kêu anh ơi đổ petrolimax đi mình cũng ờ ờ biết mẹ vậy thôi chứ ở ngoài xe cây xăng ai biết nó cái gì thấy cây xăng thì cắm đầu vô đổ thôi chứ còn coi cây xăng của hãng nào nữa hả nhưng mà bên mỹ nó khác bên mỹ nó có cái bảng chà bá vậy nè nó để cây xăng ở ừ, celsius thì nọ nó nó mới mình mới biết còn cái này nó để để trên bảng hiệu hay gì đó nó nhỏ nhỏ mình nhìn không có rõ đúng không thì mình không biết có phải bê trô đi mách không bê trô đi mách nó anh đổ mấy xăng kia trúng xăng giả hư mẹ xe sang anh luôn nói gì đúng mày ông xăng nó vô tới máy nữa đó còn ở bên ở bên mỹ á là nó không có xăng 95 nó có xăng 83 ủa 93 chứ ủa 93 83 mày thằng nào bên mỹ comment nên, nó nên lâu quên quên rồi xăng đó xịn nhất luôn á mà vô đó đổ bằng thẻ tín dụng quẹt cái đùng xong rồi tự mà tự mày xử luôn à tự tự ngồi cầm cái vòi bơm tự đổ tự đẩy luôn còn giờ mở không ra đó phải dùng chìa khóa mở mở xe bình thường bằng nổ máy á, bằng mở mới được nha chứ còn giờ xe di tắt máy gì ngồi đây mà mở cạch đó kiếm mở ra đèn cháy lên nó xong mình mở đổ xăng nã ra đây đây đó mở nắp bình xăng ra nghe cái tách để ra à, đúng không để ra này không nó rồi tới mình dùng cái kim mình dùng cái kim ủa lộn cái đũa chọt vô nó nó chọt vô đây nhớ nha xăng mới đổ đây bình rồi chiều cha <laughs> rút ra ủa không tới luôn mày không nó chết mẹ rồi dài dữ vậy bây giờ sao Cái phải lấy cái đũa dài hơn lấy cái đũa dài hơn chứ giờ sao rồi gán gán thọt thọt xíu nữa coi ông má gớt cái đũa đây luôn thôi thua tao thua tao thua cái bình sâu quá có mùi xăng có mùi xăng chị si ra còn xăng được không ủa vậy là nãy giờ đâu làm video phá sản rồi hả thôi thôi thôi vậy coi cái đũa bỏ đi coi cái đũa này bỏ phải lấy cái đũa dài hơn nữa đúng không tụi bay đi kiếm cái đũa dài hơn tụi bay chọt cái chừng nào tới đó rồi rồi vào cái tờ giấy là phải có nha tờ giấy ghi chích liệt đó ghi ngày đầu ngày nào đổ xăng là UK cây để mình trừ ra cái kim xăng anh liệt thôi chứ uh, cái cục km nó còn chạy được nó còn báo này nọ kia rồi cũng ngon lắm nha mấy em thôi bể kèo quá đậy nắp lại nó dặn phải cái tách đàng hoàng đậy lại nhấn kịch một cái rồi tắt máy xe khóa cửa à, thôi được rồi nói chung là mấy em ờ, mình đừng có nói nghĩ tới chuyện buồn nữa đúng không mình phải tìm niềm vui trong cái buồn thì anh không phải là, là anh làm video để anh than thở gì cả mấy em đừng nghĩ là anh than trăm triệu đó anh không là nghĩa địa mẹ vậy nó thẳng luôn wow. iPhone X á thì tôi không có chỉ có ba mắt thôi và đây là 100 triệu tiền đền bù tinh thần cho cô <laughs> hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì đó, nhưng mà cái vấn đề đó con người anh nó khó ở chỗ á nó cái cái anh thích nó cái gì nó phải mang tính cho hợp lý đó và anh, anh thích tôn trọng người khác cũng như là cái cách mà người khác tôn trọng anh đó để cùng nhau hợp tác để đi đến cái sự thành công thịnh vượng hơn cho người dân